Chào mừng cả nhà quay lại với kênh toàn thành pháp của mình ngày hôm nay Hiện tại thì mình đang có mặt trên đường KL2 à, của khu ờ, L 10 phút 3 nha cả nhà Hiện tại thì mình muốn review cho cả nhà một lô đất có diện tích là ngang 5 sau 30 và đây chính là cái vị trí lô đất ạ à. Hiện tại đây là cái ờ, vị trí lô đất là đây nha cả nhà từ cái mép đó này này cả nhà thấy mép đó này đi vào cái mép đó này đó và mép đó này là 5 mét nha cả nhà và mép đó này cả nhà thấy này ở đây 5 mét và sâu ra bên trên là 30 mét sâu qua bên đó là 30 mét này cả nhà ngay chỗ phía à, cọc á ngay cọc cả nhà thấy không ạ là 30 mét và chúng ta sẽ có là 2 mét lối thoát hiểm thì à, ở đó, vị trí lô đất này thì có đầy đủ các tiện ích như là phía trước như chúng ta là đường vành đai 4 đường vành đai 4 nha rất là gần và ở đây thì Bigamax chuẩn bị làm à, công viên tại trục đường vành đai 4 nha cả nhà và phía bên đây phía bên đây của, của chúng ta là cái trường đại học Việt Đức nha trường đại học Việt Đức ở bên này và trường vị trí này kè cách đường quốc lộ 13 chỉ tầm 500m thôi và cái lòng đường à, của lô đất của chúng ta mình thì à, đây, là đường đường bê tông nhưng mà nó có bờ rộng rất là, là lớn à, bờ rộng ở đây là 8 mét nha cả nhà 8 mét và với hè mỗi bên à, là ở đây là với hè là tầm khoảng 5 mét đấy vỉa hè 5 mét từ đây tính chúng ta thì tính vào bên trong này đó là với hè này bên trong nó ít nhất là cũng nhiều thì à, như vậy thì à, nếu mà cái nhà mà có tìm hiểu về Mỹ Phước Ba rồi thì cái nhà biết là một trong những cái vị trí mà đất địa đó mà chúng ta đầu tư cũng như là mua ở vậy à, bây giờ cái nhà hãy theo chân mình à, đi à, xung quanh cũng như là tìm hiểu các tiện ích đó mà chúng ta sẽ là à, xem ở khu vực này thì à, chúng ta có những cái tiện ích gì liên kết như thế nào rồi cái nhà hãy theo chân mình nha Và bây giờ mình sẽ từ ờ, vị trí lô đất mình sẽ đi ờ, về hướng là quốc lộ 13 nha cả nhà. Và mình sẽ đi thông qua một dự án đó là dự án Phước Hưng nằm mạch tiền quốc lộ 13. Thì như cả nhà thấy thì ờ, xung quanh lô đất này thì chúng ta có thể là xây dựng nhà ở hoặc là xây dựng nhà trọ nha cả nhà. Vị trí lô đất nằm khá là đất địa, rất là gần với đường vành đai 4 và thông qua trường đại học phật Đức tầm khoảng là 700 m. Và đây, nếu mà chúng ta đi thánh theo con đường này mà hướng bên kia của đường Vành Đai 4 á, thì chúng ta sẽ ra trường Đại học Việt Đức nha. Còn hiện tại mình đang đi trong cái trục đường KL2 của Mỹ Phước Ma và mình sẽ rẽ trái đi ra dự án Phước Hưng. Đó, dự án đó và sau đó chúng ta sẽ thông qua dự án đó và chúng ta sẽ ra quốc lộ 13 và chúng ta nó sẽ đi đến các tiện ích xung quanh ở đây thì cả nhà thấy là dân cư thì chưa có nhiều nhưng mà mức độ mà xây dựng cũng như là mật độ mà tăng giá khi mà mình đầu tư đất tại miền Phước Ba là khá tốt nha cả nhà việc mà xây dựng thì à, nó sẽ kéo dài trong tầm khoảng là vài năm thì có sẽ thử có sự thay đổi từ từ và đặc biệt là khu vực này chúng ta sẽ thấy là xây dựng nhà trọ lên khá là nhiều và đây là cái uh, mình đang đi vào bên trong cái cổng của dự án uh, Hưng Phước này Hưng Phước mới đúng nha cả nhà à, dự án Hưng Phước dự án này cũng khá là đẹp cũng đã có số rồi thì nếu các nhà nào muốn mua dự án này thì mình sẽ tìm hiểu và mình sẽ uh, tìm những cái lô phù hợp cho nhu cầu của khách hàng đó như từ vị trí lớp thì chúng ta sẽ đi theo hướng này để ra quốc lộ 13 ở phía trước của chúng ta là quốc lộ 13 đâu đó cả nhà thì như vậy thì từ vị trí lô đất chúng ta ra quốc lộ 13 khá là gần à, có thể là từ 500 đến khoảng 800 mét à, khoảng 500 đến 800 mét thì chúng ta ra quốc lộ 13 nha cả nhà thì từ quốc lộ 13 thì chúng ta để rẽ phải thì chúng ta sẽ vừa thị xã Bến Cát à, chúng ta vừa Bờ bàn. còn nếu chúng ta rẽ trái thì chúng ta sẽ vừa thành phố Thủ Dầu Một và đi hướng vừa là thành phố Hồ Chí Minh và từ vị trí đất này chúng ta có thể di chuyển đến các tiện ích ví dụ như là bệnh viện à, tại Mỹ Phước 2 à, điện máy Thiên Hò và các dịch vụ mà tại Mỹ Phước 2 hiện tại đang có ví dụ như ngân hàng à, trường học và chợ cũng khá là gần ạ à. bây giờ xe của chúng ta đang di chuyển và mình tay tra tay phải hướng vào bến cát nha cả nhà à, hướng vào bến cát thì cả nhà thấy trong cái đoạn video này thì chúng ta đi khá là nhanh đúng không à, thì như vậy thì từ vị trí lô đất chúng ta xác định là tầm khoảng 500 đến 700 mét cao lắm là 800 m là chúng ta ra quốc lộ 13 rồi và phía trước của chúng ta phía trước của chúng ta là trường đại học Việt Đức ờ, rồi đó cả nhà ở phía bên tay trái á, là trường đại học Việt Đức nha còn phía bên tay phải đây là Ecolex, à, người ta hay thường gọi là ngã tư ba con cò ở đây biểu tượng là ba con cò thì chúng ta về phải theo ba con cò này thì chúng ta sẽ vào những cái khu vực là biệt thự Ecolex. đây ngay đèn xanh đèn đó thì chúng ta để trái là trường đại học Việt Đức rẽ phải là Ecolec còn chúng ta đi thẳng xuống tiếp theo nữa thì đó chính là thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương à, ở đó thì chúng ta còn có hai khu vực Mỹ Phước nữa đó là khu vực Mỹ Phước 1 nằm bên tay trái à, theo hướng đi của chúng ta và Mỹ Phước 2 nằm theo bên tay phải của hướng đi của chúng ta và trên quốc lộ 13 này cả nhà thấy hiện tại mình đang đi lúc này là giờ trưa nhưng mà dân cư cũng như là lưu lượng xe di chuyển cũng khá là nhiều Đặc biệt thì à, ở Bình Dương hiện tại đang có rất là nhiều dự án được triển khai và dự án này là một trong những dự án trọng điểm cũng như là dự án đẹp của tỉnh Bình Dương. Và điều đặc biệt thì à, cái con đường Mỹ Phước Tân Vạn nó song song với con đường quốc lộ 13 này à, hiện tại đang được thông tuyến à, chuẩn bị gấp rút làm nha cả nhà à, còn một số đoạn ngắn nữa thôi chứ còn tầm hai đoạn ngắn nữa thôi là chúng ta đã chuẩn bị thông tuyến rồi cả nhà như vậy thì khi mà tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn à, được thông tuyến thì à, sẽ làm cho giá đất tại Bình Dương nói chung và tại Mỹ Phước nói riêng đặc biệt là Mỹ Phước 3 này sẽ tăng giá rất là nhanh còn một thông tin nữa là thị xã Bến Cát sẽ được lên thành phố à, trong thời gian à, sắp tới đây tầm khoảng là 5 năm nữa thì như vậy thì à, hiện tại nếu mà lên thành phố thì thị xã Bến Cát sẽ đẩy nhanh những à, gọi là à, tất cả những dự án lớn Ờ, vừa giao thông rồi vừa cơ sở hạ tầng à, ờ, vừa các à, à, vấn đề khác của xã hội và đặc biệt là vừa giao thông như cái nhà giao thông sẽ được đẩy mạnh cũng như là cơ sở hạ tầng xây dựng một số cái tiện ích à, càng lớn nữa như chúng ta đi thái trên quốc lộ 13 này thì chúng ta nhìn hai bên đúng không kinh doanh rất là nhiều à, kinh doanh đầy đủ các mặt hàng và đặc biệt là những cái mặt hàng gọi là um, buôn bán này kia và nếu cả nhà xem thấy hay thì hãy nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh cho mình xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau ạ à.